hay quá trên kênh mình để được mặt mình ở đây xem cái xem review uh, anh em ơi anh em ơi anh em đã thấy nóng chưa anh em đã thấy nóng hừng hực chưa các bạn đã thấy nóng hừng hực hừng hực hừng hực nóng hừng hực chưa các bạn đã thấy không khí lúc nào ạ Hello mọi người, hello mọi người Đang nóng quá rồi, đang nóng quá rồi anh em ạ Tôi đang ở trong sân mà nó thật là tôi rất thấy nóng rồi Quá nóng rồi Lúc này thì đội tuyển chúng ta đang khởi động Rồi anh em vào đâu, anh em đâu hết rồi Anh em có uh, ngồi trước uh, gọi là tivi hay không Sẵn sàng theo dõi trận đấu chưa Còn mình thì đang ở đây và sẵn sàng để update cho các bạn tất cả những hình ảnh mới nhất Thông tin mới nhất của đội tuyển Việt Nam tại Ả Rập Xê Út Đặc biệt là trên sân vận động Mosul Park Lúc này thì các bạn thấy là các cầu thủ của chúng ta đang khởi động rất kỹ càng Nhóm đá chính đang bắt đầu chia thành à, gọi là hai tổ để bắt đầu chơi đối kháng trong phạm vi nhỏ Còn nhóm đá dự bị ở phía xa kia các bạn thấy là đang uh, đá ma Và các thủ môn thì cũng uh, đang khởi động Rồi, rất tuyệt vời luôn rất tuyệt vời luôn các bạn nhá. Xin chào 1,4 nghìn anh em đang theo dõi Các bạn có thể share clip này nếu các bạn cảm thấy đây là điều cần chia sẻ ở trên Facebook của các bạn Và để cho lan tỏa điều này đến tất cả những ai đang quan tâm đến đội tuyển Việt Nam Cảm ơn các bạn rất là nhiều Đừng quên bấm like, fanpage các bạn nhé Mình còn update cho các bạn rất nhiều những hình ảnh, những thông tin mới nhất Tình hình của uh, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ả Rập Xê Út Rồi, anh em đấu hết rồi 2,3 nghìn anh em, tuyệt vời Anh em đang tập trung, các bạn đang thấy là nhóm đá chính đang uh, uh, Gọi là đá Đối kháng trong phạm vi nhỏ Đây là bài tập rất quen thuộc của Thái Bắc Một nhóm, một bài khởi động mà Khiến các cầu thủ phải Truyền rất là nhiều quay hay tôi Rồi 3.000 anh em Anh em lên tầm 10.000 đi Mình khẳng định với các bạn luôn Đây là những hình ảnh đang gọi là mình nghĩ rằng tất cả mọi người đang chờ đợi mình sẽ đọc lại uh, đội hình xuất phát của chúng ta nhóm các cầu thủ đá chính bao gồm thủ môn tấn trường các hậu vệ bao gồm thành trung duy mạnh uh, quế ngọc hải hai hậu vệ là trọng hoàng văn thanh các tiền vệ trung tâm bao gồm tuấn anh quang hải hoàng đức uh, Văn Đức cũng là một trong những cầu thủ mà thật sự là lúc này mình cũng chưa biết là thầy Park xếp Văn Đức ở cánh trái hay cánh phải nữa. Tiến Linh đá cắm. Rồi. Rất tuyệt vời, 4.000 anh em rồi. Lúc này thì à, các cầu thủ đá chính đó đang khởi động và nhóm các cầu thủ không mặc áo bíp bao gồm Tiến Linh, bao gồm Phan Văn Đức, Trọng Hoàng, Quang Hải và Hoàng Đức. Nhóm các cầu thủ mặc áo bíp bao gồm Văn Thanh, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Thành Trung và Tuấn Anh. Có một chi tiết đó là Tuấn Anh đang trở lại một hình ảnh rất quen thuộc trong thời U19 khi mà anh đeo một chiếc băng đô ở trên đầu. Đây là một chi tiết mà mình cảm thấy là cầu thủ này đang ờ, thực sự thực sự uh, lấy lại những chút cảm hứng của mình trong cái thời đó là cảm giác của mình là như thế. Không biết mọi người có nhìn thấy rõ không? Mình xin zoom lại một tí cho mọi người nhìn thấy. Đó. Đây, nhóm các cầu thủ của chúng ta đây. Tuyệt vời không ạ? nhóm cầu thủ đang khởi động đó chính là nhóm các cầu thủ thi đấu chính thức rồi khán giả của chúng ta ư đây các bạn sẽ được xem thôi đây khán giả của chúng ta đây uh. nói thật với các bạn là quá tuyệt vời luôn các các khán giả của chúng ta thì ngồi ở khu vực khán đài C à, không biết là C hay D nhỉ theo mình đây là khán đài C <clears throat> C và Số lượng lúc này thì mình đếm ờ, đếm bằng mắt thì khoảng hơn 100 cổ động viên. Hơn 100 cổ động viên chúng ta được Liên đoàn bóng đá Ả Rập ờ, tặng 720 ờ, vé tức là gần 1.000 vé rồi. À, tuy nhiên là mình cảm thấy là có lẽ là cũng là do nhiều lý do mà không phải là khán giả nào cũng đến được. Chúng ta ở ngoài đang có 7 khoảng khoảng hơn 100 cổ động viên có mặt ở đây bao gồm những người sinh sống làm việc tại Ả Rập Xê Út đã có mặt Thật là tuyệt vời đúng không ạ Rồi Trận đấu này thì mình hy vọng là đội tuyển của chúng ta sẽ thi đấu uh, Thật là tốt Dù có thể là sẽ thua nhưng mà sẽ thua với tỷ số tối thiểu thôi Đội bạn thực sự rất mạnh các bạn nhé Rồi xin chào uh, ờ, 7,8 nghìn anh em Tuyệt vời các bạn ạ Các bạn đang thấy là đội tuyển của chúng ta đang khởi động Rất là kỹ càng Lúc này thì có một thông tin rất uh, đặc biệt đó chính là thầy Park thì vẫn chưa bước ra ngoài Thầy Park vẫn chưa bước ra sân các bạn nhé Xin chào tất cả mọi người Lúc này thầy là đội đã khởi động xong cái bài chia uh, chia đôi đội hình đá đối kháng trong phạm vi nhỏ rồi Và các bạn thấy đây Khu vực này là khu vực mà nhóm uh, các uh, đông đảo các cổ động viên đến từ Ả Rập Xê Út Đội bóng chủ nhà Rất đông các cổ động viên mặc những chiếc áo uh, trang phục truyền thống của họ Một bộ quần áo phủ kín từ đầu đến chân màu trắng Đúng không ạ? Đây là nhóm ờ, bên này Bên này là các uh, cầu thủ của Ả Rập Xê Út đang khởi động Đó Đây thủ môn Đặng Văn Lâm ừ, Tấn Trường rồi Văn Toản đây Hôm nay thì Tấn Trường lại được là người được lựa chọn trong khung gỗ Có đôi chút bất ngờ dành cho nhiều người uh, dự đoán đúng không ạ Mình thì không bất ngờ lắm vì Tấn trưởng hay Văn Lâm thì đều là những người chơi rất là tốt Tấn trưởng và Văn Lâm đang đứng cạnh nhau Và đang thực hiện một cái bài tập các bạn quan sát kỹ Thì họ đang uh, tự tạo cho nhau những uh, gọi là rào cản Để uh, bắt được những quả bóng bổng Đúng không ạ? Xin chào mười nghìn anh em, tuyệt vời luôn Tuyệt vời các bạn ạ à, Các bạn à, đừng quên bấm like fanpage Tết Trần TV mình sẽ update cho các bạn rất nhiều những thông tin mới nhất các bạn. Bây giờ thì các bạn hãy cùng lắng nghe một chút mình à, theo mình họ đã chuẩn bị đọc danh sách thi đấu tên của các cầu thủ rồi đặng văn lâm tấn trường Here are the team lineups for Saudi Arabia. الآن مع تشكيلة المنتخب السعودي. Rồi một pha đánh đầu rất hay của Tấn Trường đúng không ạ? Các bạn đừng quên bấm like fanpage các bạn nhé. Bên cạnh đó là trên YouTube thì các bạn có thể subscribe kênh Tết Trần TV để xem những video hấp dẫn như vậy là lúc này thì các uh, MC đang đọc tên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi khoảnh khắc đọc tên của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. vậy lúc này thì các ờ, MC đang đọc tên đội Ả Rập Xê Út trước Chúng ta hãy cùng chờ đợi khoảnh khắc mà MC sẽ đọc tên của các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam của chúng ta Lúc này thì khán đài tại sân Mosun Park đang chờ đợi đang cổ vũ các cổ động viên Việt Nam đang thực sự chờ đợi để nghe những cái tên quen thuộc của đội tuyển Việt Nam 11 11 con người là niềm tin rồi chúng ta sắp hết phần đọc tên của các cầu thủ của đội tuyển Ả Rập Xê Út rồi các bạn hãy cùng đọc tên với mình nhé hồi hộp quá anh em ạ mình ở đây hồi hộp quá The head coach is Eric Arena from France. Rồi Bây giờ là Việt Nam Các bạn hãy cùng lắng nghe Here are the team lineups for Vietnam. الآن مع تشكيلة المنتخب الفيتنامي.